thưởng thức một làn điệu dân ca dân tộc nùng có tựa đề Lời Thương do Hồng Hạt cùng tập thể nữ nghệ sĩ múa biểu diễn. 一步一